Xin chào tất cả anh em thì à, ngày hôm nay cơ sở à, chúng tôi tiếp tục làm clip để giới thiệu đến cho anh em tay cái anh em ra sòng sới anh em đi chơi Đấy, bộ đồ chơi ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu âm dương Đấy. đĩa tài xỉu hai chiều anh em nhé đó, thì cái đĩa này nó có rất là nhiều cái tên gọi khác nhau đĩa âm dương đĩa hai chiều Đấy. chẳng hạn như vậy thì à, khi mà anh em đặt hàng của bên cơ sở bên tôi thì anh em à, sẽ đặt một cái đĩa âm dương hai chiều Đấy. và một cái bộ hột tùy theo kích cỡ ở sòng sới của anh em hay chơi ví dụ như 11 12 13 ly chẳng hạn đó thì anh em đặt theo yêu cầu tỷ lệ của bên cơ sở bên tôi sẽ làm vô cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu hai chiều này thì đó, à, tỷ lệ của nó sẽ là 70% cho anh em nếu làm hơn thì à, anh em sẽ không chơi được cái bộ đồ chơi à, tài xỉu bịp đĩa tài xỉu hai chiều này anh em nhé nó sẽ dính ở đĩa rất là khó chơi bộ đồ chơi này tôi nói luôn cho anh em là bộ đồ chơi có tang anh em nhé về cái phần à, nâm châm thì chắc chắn nó là phải hít rồi đúng không anh em còn nước muối dọi đèn thì tôi bao cho anh em luôn rất là trong và hột hoàn toàn là nổi 100% thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em phần tăng tích của cái bộ một trước tiên thì à, tôi sẽ dọn đèn cho anh em này dọn cả ba hột luôn nhá hột rất là trong đúng không anh em đó nước muối thì nổ còn nâm à, châm thì tôi sẽ không thử cho anh em thì à, anh em biết rồi nâm châm thì chắc chắn sẽ phải hít đúng không Đấy. anh em lau khô lau sạch đi nhá vâng, vừa rồi test cho anh em cái phần tăng tích của cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp đĩa tài xỉu hai chiều để cho anh em cảm nhận thì ờ, ở cái đĩa này tôi sẽ giới thiệu qua cho anh em đây nó chính là cái đĩa hai chiều mà bên cơ sở tôi đã làm sẵn đó thì ở đây một điểm này thì tôi đã đánh dấu cho anh em để cho anh em biết Đấy, thì điểm này nó là cái điểm tài anh em nhé Đấy, thì tôi đánh dấu ở đây cho anh em khi mà anh em mua về thì anh em có thể bôi nó đi anh em đánh dấu tùy theo ý của anh em để anh em nhận biết đấy thì ờ, điểm ở đây là tài thì à, anh em cứ căn cái điểm đối diện của nó thì nó là, sẽ là chiều xỉu anh em nhé đấy, ví dụ đây tài đối diện bên này nó sẽ là chiều xỉu đấy, anh em chỉ việc lắc đúng vào hai cái chiều của hai bên là nó sẽ ra theo ra tài ra xỉu theo ý của anh em thì với cái bộ đồ chơi này, tài xỉu bịp đĩa tài xỉu hai chiều này thì à, vẫn phải có chén phản anh em nhé không thể nào hoàn toàn chính xác 100% được đấy cái này tôi sẽ nói luôn cho anh em để cho anh em đỡ phải thắc mắc nhiều thì không làm mất nhiều thời gian của anh em thì à, bây giờ tôi sẽ đi vào test cho anh em xem cái à, bộ đồ chơi tài xỉu bịp nó như thế nào Đấy, và cuối video tôi sẽ hướng dẫn thêm cho anh em những cái mẹo hay là những cách chơi tài xỉu bịp đánh tài xỉu anh em nhé thì bây giờ tôi test cho anh em này tôi sẽ lắc về chiều tài cho anh em nhé Đấy, anh em lắc về phía ngửa cổ tay về phía của anh em vừa phải thì à, nó sẽ ở tài 552 tài đúng không ạ tiếp tục test cho anh em nhé 661 vẫn là tài đúng không anh em Đấy, anh em lắc hột đi về cái điểm ở cái đĩa anh em nhé đã được đánh dấu sẵn vẫn có chén phản đây chén này xỉu này chén sau thì chắc chắn là tài đó 456 tài test cho anh em thêm vài chén cho anh em xem cái bộ đồ chơi này nó chuẩn xác như thế nào anh em nhé vẫn là tài 146 đó đúng không anh em thì anh em có thể anh em muốn lắc xỉu đúng không ạ thì anh em có thể lắc hất về đằng trước hoặc là cách đơn giản nhất thì anh em có thể xoay cái đĩa Đấy, tùy theo cái cách để cho anh em ở ngoài sòng sới anh em xử lý tùy theo tình huống tùy theo sòng sới của anh em Đấy, thì cái này là cái mẹo để cho anh em ra sòng sới anh em xử lý nó nhanh nhạy Đấy, thì do anh em thôi Đấy, thì tôi sẽ lắc hất về đằng trước là cái cách lắc đơn giản nhất anh em nhé lắc hất hột về đằng trước thì à, sẽ là xỉu đó chiều bên này là tài đối diện của nó sẽ là phải xỉu anh em nhé khui cho anh em một ba xỉu đúng không ạ Đó. vẫn tiếp tục xỉu hai ba năm, đúng anh em Đấy. thì ờ, để ờ, lắc theo ý của anh em mà anh em không cần phải ờ, hất về đằng trước thì anh em xoay thì cách đơn cách đơn giản nhất anh em nhé anh em lắc kéo làm sao cho ba hột nó ở phía bên kia nếu anh em lắc mạnh quá thì nó sẽ nảy sang bên này thì nó sẽ lên những chén phản anh em nhé đó xỉu đúng không ạ 233 đúng không anh em à, test cho anh em thêm vài chén nữa thôi nhá Đấy, 112 một chén cuối cùng này bão nhất đúng không anh em đấy thì khi anh em lắc bình thường cái bộ uh, đồ chơi tài xỉu bịp đĩa tài xỉu hai chiều này khi anh em lắc bình thường thì hột nó vẫn chạy như cái bộ hột bình thường anh em nhé đấy anh em để ngang chén như thế này đấy, tài xỉu nằm bên này anh em lắc thẳng lắc đều lắc bình thường thì bộ hột nó vẫn chạy bình thường 5 năm đấy. vẫn chạy bình thường anh em nhé đó đấy thì vừa rồi tôi cũng ờ, giới thiệu và tôi sẽ test qua cho anh em xem cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp đĩa tài xỉu hai chiều này nó chuẩn xác được uh, bao nhiêu phần trăm để hỗ trợ cho anh em ra sòng sới anh em đi chơi tài xỉu bịp đi đánh tài xỉu bịp lắc tài xỉu ở sòng sới giúp cho anh em có cái tỷ lệ chiến thắng anh em mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp này thì anh em hãy liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại ở trên màn hình cơ sở bên tôi thì chuyên cung cấp cho anh em những bộ đồ chơi bịp mới nhất 2020 mới nhất 2021 anh em nhé Đấy thì à, anh em đang xem video nhớ đăng ký kênh để anh em được theo dõi những cái video mới nhất của bên cơ sở bên tôi thì à, video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới may mắn